Muốn ăn bánh quy Tipo Nhưng bạn không biết cách mở Bạn gõ Bạn nhìn Bạn nghe Và bạn giật nó ra Đều không được Bạn định dùng chân để đạp nó Đấm nó Không được Đừng lo Tôi sẽ hướng dẫn bạn Đầu tiên bạn cầm lên Xé cái nắp nó ra Lấy tay Móc một cái bánh ra Và xé nó Rồi bạn lấy cái bánh quy ra Cho vào mồm Nhai Nhom nhom nhom nhom nhom nút chừng nhưng mà đã thành công rồi ok à. tham ăn mỗi còn nhài